Chào mừng các bạn, đến với kênh NNC, chủ đề Hà Nội, xin giới thiệu đến những người yêu mến thủ đô Hà Nội, hiểu thêm về văn hóa, lịch sử mảnh đất nghìn năm tuổi này, là thủ đô của một đất nước, vậy nên không có gì lạ khi Hà Nội, được coi là trung tâm văn hóa số một của Việt Nam. Những yếu tố như lịch sử, con người, nhịp sống, phong tục tập quán, đều là những chủ đề rất đáng quan tâm, điều khiến Hà Nội đặc biệt, là bốn phương tụ hội mang theo những nền văn hóa khác nhau, khiến cho văn hóa nơi đây trở nên đa dạng, phong phú, không đâu trên đất Việt Nam, có nhiều làng văn hiến, làng nghề như Hà Nội, những ngôi làng cùng với các kiến trúc Phật giáo, dân gian, kiến trúc Pháp, nằm rải rác khắp thành phố, khiến du khách vô cùng thích thú trước những giá trị văn hóa, lịch sử còn hiện hữu đến ngày nay. Nhắc đến những điểm đến tâm linh, chắc hẳn trong mỗi người chúng ta sẽ nghĩ ngay đến Hà Nội. Nơi đây không chỉ biết đến là trung tâm chính trị của đất nước, mà còn là trung tâm của Phật giáo của cả nước, đến với Hà Nội, du khách sẽ được khám phá rất nhiều ngôi chùa cổ, có niên đại hàng ngàn năm tuổi. Một trong số đó phải kể đến chùa Vạn Niên, ngôi chùa cổ tự hàng ngàn năm tuổi. Chùa Vạn Niên ngôi chùa cổ kính, nằm ngay trung tâm Hà Nội. Địa chỉ chùa Vạn Niên, 364 phố Lạc Long Quân, nằm ở khu vực phía tây của Hồ Tây phường Xuân La quận Tây Hồ thành phố Hà Nội. Chùa được xây dựng dưới thời nhà Lý, tính đến nay đã trải qua hàng ngàn năm tuổi, và được coi là một trong những ngôi chùa thiêng liêng nhất của kinh thành Thăng Long, Hà Nội ngày nay. Chùa Vạn Niên được xây dựng vào năm thứ hai Thuận Thiên, tính đến nay đã trải qua hàng ngàn năm, kể từ ngày vua Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư Ninh Bình, ra kinh thành Thăng Long, trước đây chùa có tên là Chùa Vạn Tuệ, sau này mới được đổi tên thành Chùa Vạn Niên, là một trong những ngôi chùa theo phái mật tông, Nơi đây hiện nay không chỉ được biết đến là một địa điểm tâm linh, mà còn là một địa điểm du lịch thú vị tại Hà Nội. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, chùa phải trùng tu rất nhiều lần. Lần trùng tu lớn nhất, gần như cải tạo lại toàn bộ kiến trúc của chùa, vào khoảng thế kỷ 19 dưới thời nhà Nguyễn. Chính vì vậy, mọi phần kiến trúc của chùa đều mang theo hơi hướng kiến trúc của thời Nguyễn. Vào năm 1996, chùa Vạn Niên Hà Nội được Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch công nhận là di tích nghệ thuật cấp quốc gia. Ngày nay, chùa là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của các tăng ni Phật tử, trong và ngoài nước. Chùa Vạn Niên không chỉ được biết đến là một ngôi chùa tâm linh, nơi đây còn được biết đến là một trong những nơi lưu trữ, rất nhiều những kỷ vật mang giá trị lịch sử. Trong chùa hiện tại còn lưu trữ 46 pho tượng Phật, tượng mẫu, tượng tổ các loại từ thời nhà Lý, cùng với đó là hai quả chuông, được đúc hoàn toàn bằng đồng dưới triều Nguyễn, Ngoài ra chùa Vạn Niên còn có một bức tượng Phật Ngọc, tượng Phật Thích Ca cao đến 1,5 mét, được tạc từ đá quý nguyên khối nặng gần 1 tấn,